các bạn đã từng thấy cái trẻ này chưa trẻ rất là lạ anh em đang xem coi kỹ cái này độc đạo nhất lạ nhất đã từng có trẻ này trẻ này lâu đời rồi anh em ở đây đang xem kỹ cái này có nút giống như ngọc á giống như đá ngọc các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé để tiếp tục xem cảnh tiếp theo mới nhất đây cái đá viên ngọc về màu sáng màu xanh xanh không biết cái, cái này có giá trị không đây đây là cái trống கிரைய விட்டாங்க